Trước tiên chúng ta cùng quan sát cái thí nghiệm Ở trên sơ đồ thí nghiệm này Ở đây thì rõ ràng là chúng ta có một cái ống dây Ống dây được uh, cuốn trên một cái lõi cách điện Và các sợi dây điện ở đây cũng được cách điện với nhau Và chúng ta có một kim la bàn đang chỉ hướng Bắc Nam như thế này Đang ở trạng thái cân bằng chỉ hướng Bắc Nam và đây là một cái đồng hồ miliampere kế để nó cho biết xem là có dòng điện chạy qua cuộn dây hay không và cái cường độ dòng điện chạy qua đấy là bằng bao nhiêu nếu như ta dịch chuyển biến chồng. Tuy nhiên thí nghiệm này thì ta không quan tâm lắm. Biến trở này ta cố định ở một giá trị và ta chỉ bật tắt công tắc thôi. Và ta sẽ xét trong hai trường hợp là với ống dây có lõi thép và ống dây không có lõi thép. Sau đây các con cùng quan sát thí nghiệm. À, đầu tiên ống dây không có lõi thép thì các con quan sát thấy rằng là khi ống dây không có lõi thép thì ở đây khi mà cho một dòng điện chạy qua ống dây này dây về đây thì các con thấy rằng là ở trong ống dây này chúng ta đã biết là nó tạo ra một từ trường từ trường giống như từ trường của một thanh nam châm thẳng và lúc này thì nó sẽ làm lệch hướng của kim la bàn kim nam châm đặt gần nó đặt gần nó và đây chúng ta cùng quan sát lại khi chúng ta đóng công tắc vào có dòng điện thì lập tức kim la bàn bị lệch so với hướng cân bằng ban đầu và sau đây chúng ta sẽ quan sát xem điều gì xảy ra nếu như chúng ta lại đưa cái lõi thép vào